giờ ở lầu chết này đó ô tao ô kìa rồi sợ mà xa xóa chỗ luôn xa xóa Sữa bằng cho chút tay đâu Sáng lô bằng cho chút tay đâu màu riêng do có ý là You think that you have more? con tu sống <laughs> 啊，这是树，你刚前面怎么的？ Ada bisa. Jauh, dah itu kau tu. Kita buat dulu. Có được rồi, cho đến cái sản xuất sản xuất sản phẩm nhà chủ là kêu chúng ta xuống là dưới được rồi. Ừ, chờ dưới rồi, thế đó. được rồi, cả được biết sản xuất sản xuất sản phẩm chúng ta lên còn còn mang hay chúng ta xuống là làm lắng sẽ luôn, à, thế tăng báo là sẽ lô cứ lau dục kéo nữa sớ sớ biết tăng báo sớ ra tôi nói là biết sản xuất sản phẩm là chúng ta cũng chúng ta lên làm cái chó là cái chó là chúng mình em mong ra phê cái thằng cho tôi vậy là khu khu à là khu chùa vẫn chùa hơn dân <laughs> à? dân giả chulo, chulo, chulo, lâu bà ơi, lâu bà chú chú Sao? Đó, đó. Đó, đó. <laughs> không mới mới mai ạ học cái rất là tuyệt kính á chính này ô tô tê sao đấy chính này sao đó hả tắt máy rồi mình cho tay nhá ô cho à chỉ chỉ nữa thôi

lo bạn chú lông ơi biết lo bạn chu sai rồi, không có sai các bạn chú sai. Có kiểu rồi, nếu một cho mà hai chút sư hello hello tí tàng báo luôn hello Shalom. Tapi tambah shalom.